trôi trên lá khô thời gian xe sắt mơ hồ xào xạc hàng cây gió đi về lòng ta ướt lệ thề làn mưa lùa trên ngõ vắng tiếng dương cầm lẻ loi trầm lắng sao sáng mãi hiền còn ai đợi chờ trời mưa loài như chờ mong hắt hiu bước chân ai đi xa dần gợi dĩ vãng dây dứt ngại ngần hạt mưa chìm trong ký ức nào lặng nghe con tim vẫn khát khao chờ những tin yêu hồi sinh cho nào giọt mưa rơi trên cõi đời lòng tê tái rã rời một ngày cơn lao đã trôi dần cùng cơn gió qua sân làn mưa gợi khơi bão tố bóng ai tạo tần trên hè phố ôi kiếp nhân sinh mọi mong từng giờ trời mưa giăng trong phố dứt ngại ngần hạt mưa chim trong ký ức nào lặng nghe rơi trên lá khô thời gian sẽ sắt mơ hồ xào xạc hàng cây gió đi về lòng ta ướt lệ thề làn mưa lùa trên ngõ vắng tiếng dương cầm lẻ loi trầm lắng sao sáng mãi hiền còn ai đợi chờ trong ký ức nào là nghe con tim vẫn khát khao chờ những tin yêu hồi sinh cho nào trời mưa giăng trong phố chiều muôn loài như chờ mong hát yêu bước chân ai đi xa dần cười dĩ vãng dày dứt ngại ngần hạt mưa chim trong ký